Xin chào mọi người, tôi là Hồng Thắm, tư vấn kinh doanh của Skynet. Hôm nay tôi xin chia sẻ đến quý vị về những lời khuyên dành cho nhà đầu tư khi có ý định đầu tư vào khu vui chơi. Lời khuyên dành cho nhà đầu tư khi có ý định đầu tư vào khu vui chơi Muốn đầu tư vào một khu vui chơi, trước hết cần nghiên cứu thị trường, dành thời gian phân tích xu hướng phát triển nhà ở, tỷ lệ sinh, tỷ lệ các gia đình trẻ nhỏ trong địa bàn kinh doanh và mức thu nhập của họ. Thêm nữa, các chủ đầu tư cũng nên khảo sát ý kiến của các phụ huynh con nhỏ để đánh giá nhu cầu tiêu dùng của người dân trong khu vực một cách khách quan nhất. Trước khi tìm vị trí, mua hoặc xây nhà và lắp đặt các thiết bị cần thiết, chủ đầu tư cần dành thời gian lập kế hoạch kinh doanh khu vui chơi trẻ em cho mình kế hoạch kinh doanh sẽ bao gồm các công việc như nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, tìm kiếm mặt bằng kinh doanh, lên ý tưởng thiết kế khu vui chơi, xác định vốn đầu tư ban đầu, hoàn tất thủ tục pháp lý và lên kế hoạch tiếp cận khách hàng. Lựa chọn mô hình khu vui chơi trong nhà hoặc là ngoài trời, lựa chọn vị trí kinh doanh, cần bao nhiêu vốn để đầu tư, tìm nhà sản xuất thiết bị đồ chơi phù hợp, lên kế hoạch tiếp thị quảng bá một cách bài bản nhất diện tích tối thiểu để mở một khu vui chơi và chi phí đầu tư Diện tích khu vui chơi thì à, để đầu tư một khu vui chơi chúng ta cần tối thiểu là từ 250 m2 trở lên thì ta mới có thể mở một khu vui chơi được gọi là bình thường. Một khu vui chơi cao cấp hơn thì có thể tùy thuộc vào diện tích đất và ngân sách của bên phía đầu tư. Về ngân sách thì à, tối thiểu phải có trên 300 triệu thì mới có thể mở một khu vui chơi được gọi là bình thường và tầm 500 triệu trở lên thì khu vui chơi sẽ cao cấp hơn, hiện đại hơn. Kinh doanh khu vui chơi thì có cần đăng ký kinh doanh hay là không? Thì tất nhiên là cần phải đăng ký kinh doanh rồi ạ à. Có thể đăng ký thêm quán cà phê hoặc là hồ bơi Để về sau nếu mà chủ đầu tư muốn mở thêm Thì chúng ta có thể đầu tư vào đó thì thường quá trình uh, nộp đơn, đăng ký kinh doanh và đóng thế thì sẽ không quá một tuần. Khách hàng cần song song đăng ký kinh doanh và xây dựng khu vui chơi cùng một lúc trước khi khai trương để khi có giấy đăng ký kinh doanh thì chúng ta có thể đưa ra để tránh bị phạt khi kinh doanh khu vui chơi thì chúng ta cần tránh những điểm gì lựa chọn không gian mặt bằng vui chơi nhiều người vì muốn thuê mặt bằng vui chơi giá rẻ nên lựa chọn khu vui chơi không tiếp xúc với đông đúc người dân đây là một lựa chọn sai lầm sai lầm khi lựa chọn mô hình khu vui chơi và nói đến nữa là nguồn vốn phát sinh nhiều nhà đầu tư chỉ quan tâm và chuẩn bị nguồn vốn vừa đủ cho các vấn đề chi tiêu như mặt bằng khu vui chơi thiết bị trò chơi hay các chi phí tiện ích cùng với mức chi phí và duy trì và vận hành khu vui chơi sai lầm khi lựa chọn thiết bị thi công cả một khu công trình khu vui chơi lớn như vậy bạn cần phải có những tư vấn chuyên nghiệp từ các đơn vị cung cấp dịch vụ trọn gói cả thiết kế lẫn thi công dịch vụ xây dựng khu vui chơi trẻ em Mất bao lâu để chủ đầu tư thu hồi vốn? Chúng ta sẽ tùy thuộc vào mặt bằng, cách thu hút tham quan, điều kiện thực tế tại địa bàn khu vui chơi. Tầm 8 đến 9 tháng là chậm đối với một khu vui chơi. Nhanh thì chúng ta sẽ có 4 đến 5 tháng khách hàng có thể dựa vào Excel để tính về phí thu chi. Vấn đề bao lâu thì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau nên thời gian cụ thể thì sẽ không có. Các mô hình khu vui chơi đang được nhà đầu tư quan tâm Các mô hình vui chơi thì trong đó có rất nhiều khu vui chơi Kể đến là có nhà banh, hồ cát, khu nhà hướng nghiệp, nhà liên hoàn, khu vận động mềm, khu đọc sách học tập, nhà cổ tích, khu trò chơi thông minh, khu xe lửa, khu mạo hiểm trên không, đu quay nữ hoàng, khu vận động thể dục, khu chơi kỹ năng, bắn trượt ba làng, cung leo cầu vòng ống chui lưới cầu treo lưới hoặc gọi là cầu khỉ vượt chướng ngại vật đang dây skynet và sạc nhúng quy trình dịch vụ của skynet để tạo ra một khu vui chơi chất lượng với hơn 12 năm trong lĩnh vực thiết kế, thi công nội thất các khu vui chơi giải trí, công ty cổ phần thương hiệu Phan Gia Skynet tự hào là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực thiết kế, thi công, lắp đặt sân chơi cho trẻ em. Đối với quy trình thì chúng tôi có tư vấn giải đáp khách hàng hoàn toàn là miễn phí thiết kế khu vui chơi, sản xuất lắp đặt, bàn giao vận hành. Sau khi hoàn thành thì chúng tôi có bảo trì, bảo hành, sửa chữa sản phẩm trọn đời cho khách hàng. Những khó khăn của Skynet khi làm việc ở các công trình ở xa thì sẽ như thế nào? Theo anh Tuấn chia sẻ, làm công trình dù gần hay xa đều có những khó khăn. Các công trình ở xa thì sẽ khó khăn nhiều hơn. Cuộc sống anh em thợ xa nhà, xa gia đình và con cái Tìm mua các nguyên liệu giá cao hoặc là không có mà để mua Chỗ ở nghỉ ngơi, có khi xa hoặc không nằm gần công trình đến mấy km lận Nhiều khi ngủ tại công trình thì bị cúp nước, cúp điện, mũi và rất là lạnh Chi phí sinh hoạt cũng cao về ăn uống Khi trở thành đối tác của Skynet thì chủ đầu tư sẽ nhận được những gì? thì các chủ đầu tư sẽ được tư vấn chi tiết nhất về quá trình khởi nghiệp và kinh doanh khu vui chơi độc đáo. Sản phẩm khu vui chơi rất là độc đáo, mang tính cạnh tranh cao. Chủ đầu tư được chọn bộ giải pháp toàn diện cho khu vui chơi. Phí thi công thì rất là ưu đãi, phí thiết kế sẽ giảm 50%, phí tư vấn và cung cấp giải pháp là hoàn toàn miễn phí. Thiết kế, hệ thống nhận diện thương hiệu là miễn phí, như logo, banner, đồ họa, biển quảng cáo. Cam kết thu hồi được vốn sau một năm hỗ trợ quảng bá khu vui chơi trên các kênh truyền thông của Skynet như website và mạng xã hội vân vân. Tôi là Hồng Thắm, tư vấn kinh doanh. Cảm ơn các quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.